hãy đến những cái ơn phước mà đức chúa trời đã ban cho chúng ta amen cảm ơn chúa lời của chúa được chép bằng trong sách thi thiên 90 câu 12 là cầu xin chúa dạy cho chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoài trong thi thiên 90 chú câu 12 chúng nói vậy cầu xin chúa dạy cho chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi hầu cho chúng tôi được cái lòng khôn ngoài chúng ta sẽ cầu nguyện xin Chúa giúp cho chúng ta đến những phước hạnh mà quên đi những ưu phiền nhớ những cái ơn Chúa ban cho và quên đi nỗi nhập nhằn hãy nhớ câu lao của cha mẹ mình mà quên đi bao nhiêu lòng giận dỗi lẫn nhau amen hãy đến tất cả những cái điều ơn lành của Chúa đã làm trên tôi và anh chị em chúng ta cần phải biết rằng cần phải đếm những gì cần phải đếm và quên những gì cần phải quên chúng ta hãy tắt cái một số âm thanh dạ. à, quên những gì cần phải quên và chúng ta nhớ những gì chúng ta cần phải nhớ có những cái chúng ta quên để chúng ta được cái gì và có những cái chúng ta nhớ để chúng ta được những gì và có những cái mà chúng ta làm để chúng ta gia tăng những cái gì chúng ta xin lời của Đức Chúa Trời được chép ở trong sách phục truyền luật lệ ký đoạn thứ 8 để tôi đọc lời của Chúa cùng quý vị để chúng ta thấy được rằng những gì Chúa muốn phán bảo với chúng ta buổi sáng hôm nay. À, Phục truyền luật lệ ký đoạn thứ 8 Tôi đọc cho quý vị nghe từ câu 1 đến câu số 5 trước Rồi sau đó tôi sẽ chia sẻ tiếp và tôi sẽ đọc cho quý vị sau Phục truyền luật lệ ký đoạn 8 chép như sau Hãy cẩn thận làm theo hết thảy điều răn mà ta truyền cho các ngươi ngày nay Để các ngươi được sống, được giá thêm và được vào nhận lấy sứ mà Đức Sơ Va đã thề cùng tổ phụ các ngươi để ban cho các ngươi. Hãy nhớ chọn con đường nơi đồng vắng mà Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đã dẫn ngươi đi trong 40 năm, năm này để hạ ngươi xuống và thử ngươi đã biết điều có ở trong lòng ngươi. Hoặc ngươi có gìn giữ những điều răn của Ngài hay chăng? Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết để khiến người biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi nhưng loài người sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng của đức đức giê hô ma mà ra trong 40 năm này áo sống ngươi không hư mòn chân ngươi không phù lên vậy ngươi khá nhận biết trong lòng rằng đức giê hô ma đức chúa trời ngươi sửa phạt người như người sửa phạt con mình vậy Chúng ta cùng đọc chung với tôi trong câu số 6 của Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 8 2 3. Hãy kính sợ Jehovah Đức Chúa Trời người gìn giữ những điều răn của ngài đi theo các đường lối ngài amen nhờ ơn chúa chúng ta quên những gì mà chúa muốn chúng ta cần phải quên và nhớ những gì chúng ta cần phải nhớ có những cái chúng ta nhớ nó không tốt trên đời sống chúng ta và chúa biểu còn quên nó đi và có những cái nếu mà chúng ta quên thì không tốt cho chúng ta cho nên chúa biểu chúng ta cần phải nhớ những điều đó nhưng mà mỗi tội là con người chúng ta hay làm ngược lại cái thì chủ hiểu mình quên đi thì chúng ta lại nhớ lâu lắm mà có những cái chủ nghĩa chúng ta cần phải nhớ không chúng ta lại quên ờ nhưng mà tôi hy vọng buổi sáng hôm nay ngày của mẹ tôi mong những người con đang có mặt ở đây hãy nhớ đi cái công ơn mà mẹ mẹ mình đã chăm sóc mình hôm qua tôi nói chuyện với con gái thôi tôi nói con con cần phải biết ơn mẹ con nhiều mẹ con là người đã từng cho con ăn rồi à, giặt giũ cho con rồi sắm sửa cho con đóng tiền trường học cho con rồi lau chùi phòng cho con rồi chăm sóc cho con đủ mà các con mỗi lần mà mẹ con nhờ các con một chút thì ba nhìn thấy khuôn mặt của các con có một vấn đề gì đó nó chưa sẵn sàng cho lắm nhưng tôi cầu nguyện cho các con của tôi sau bài giảng này các con tôi mỗi lần mẹ nó nhờ cái gì các con phải sốt sẵn làm việc đó Amen khi mà biết ý của mẹ mà mẹ chưa cần các con phải lên làm làm trước tại vì sao không ai yêu thương mình bằng chính mẹ của mình đối với mình về thể xác còn không ai thương chúng ta bằng chính đức chúa trời đã từng yêu thương mỗi người trong chúng ta cho nên buổi sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ điều này nhờ ơn chúa mà chúng ta cần phải đếm những cái ơn phước mà chúa đã làm trên cuộc đời của tôi và anh chị em tôi à, lâu lâu thì tôi ngồi lại thì tôi kể những cái câu chuyện mà ngày xưa mà hồi tôi chưa tin Chúa quý vị biết rằng à, nếu mà so sánh từ cái ngày mà tôi chưa tin Chúa với bây giờ á, là nó trở thành một trời một vực một trời một vực từ một tội nhân mà bây giờ trở thành một thánh nhờ từ một con người thất vọng mà bây giờ đầy hy vọng từ những con người làm năng đề cho xã hội mà bây giờ trở thành con người nguồn phước cho xã hội từ một con người dốt nát bây giờ Chúa sẽ trở thành người giảng đạo trong tình yêu của Chúa Giêsu tự những con người không có bất cứ gì trong xã hội này cả chiếc xe đột mà không có đi nữa quý vị biết chiếc xe đột không chiếc xe đột không có mà đột nữa nó thật ra sự đó không có chiếc xe đột để mà đột rồi không bao giờ mơ ước rằng có nhà có cửa đâu nhưng mà những gì người ta đã từng nói là mày mơ hả mày mốt mày có nhà lầu xe hơi cái chuyện, cái chuyện xưa với con à nhưng mà tất cả những gì chúng ta có thể không có được nhưng mà trong ân lành của Chúa không có gì gọi là không có thể Amen. chúng ta nhìn người bên cạnh đó là trong Chúa mọi sự có thể có thể cho bạn Amen mọi sự có thể có thể cho bạn mọi sự có thể có thể cho bạn khi nào khi bạn biết ơn Chúa khi bạn quyết định sống làm theo lời của Chúa khi bạn là những con người quyết định quên những gì cần phải quên ví dụ như trong sách Esai 43 và số 18 Chúa nói là gì đừng nhớ lại những sự đã qua cũng đừng nghĩ lại bao cái chuyện của đời trước vì sao có những cái chuyện mà người ta làm tổn thương mình có những cái nan đề có những cái nghịch cảnh có những cái, cái điều gì đó làm mà nếu chúng ta càng nhớ đến chừng nào thì chúng ta càng mệt mỏi chúng ta càng mất thời giờ và chúng ta bị hao năng lực và không khéo thì chúng ta bị mất ơn ngay chỗ mà chúng ta nhớ những chuyện không cần phải đáng nhớ đúng không anh chị em nhưng mà chúng ta cần phải nhờ Chúa nhớ rằng Chúa đã giải cứu chúng ta như thế nào ngày xưa chúng ta đã làm sao bây giờ chúng ta như thế nào chúng ta cần phải biết ơn Chúa trong những lĩnh vực đó anh chị những con người biết ơn là những người hay lòng ơn cho người khác nhưng mà những người biết ơn lại Đức Chúa Trời càng gia thêm ơn đúng không người biết người biết ơn Đức Chúa Trời lại gia thêm ơn còn người vô ơn lại là người mất ơn người biết điều thì người khác sẽ tạo cho điều kiện đúng không người mà không biết điều thì cho mày ra cái điều mày ở chú bảo đừng nhớ lại sự đã qua những cái chuyện gì mà anh em mình lỡ mình một lời nói nào đó hoặc là cha mẹ mình lỡ la mình một vấn đề gì đó tôi khuyên anh chị em hãy nhờ ơn chúa mà quên nó đi uh, cách đây mấy tuần thì có một cậu thanh niên kia đã chính mình đã ra tay giết chính mẹ ruột của mình chính giết chính mẹ ruột của mình vì sao vì cậu thanh niên này lớn rồi mà lại nông chơi không chịu học hành cũng không chịu làm việc mà chỉ biết ăn ăn xong không dọn không phụ bếp cũng không làm gì cả nó làm con mà nó không chịu làm con nó phải làm cha mẹ tức nó mẹ la lên mẹ ray nó tôi hỏi anh chị là những lúc mà người mẹ rầy lo là mẹ thương hay là mẹ ghét gì à ấy của hiền cũng là mấy bạn trả lời chứ người lớn không cần trả lời đấy những lúc mà ba mẹ cái con la cái con rầy cái con là ghét à, cái con là thương cái con yếu siêu à thương không đôi lúc đức chúa trời cũng rầy chúng ta có không anh chị đến lúc Đức Chúa Trời cũng cầm con roi khẽ vào chúng ta tôi hỏi anh chị em là lúc đó Chúa ghét mình hay là Chúa yêu thương mình đây có một câu kinh thánh Chúa nói là nguyện người công bình đến tôi là phước là ơn á à, Đức Chúa Trời thì thương á ai thì ngài trách phạt người đó như một người cha trách phạt con trai yêu dấu mình vậy cho nên tôi cầu nguyện cho mọi người trong chúng ta những lúc cha mẹ mình có rầy mình những lúc mà đức chúa trời có rầy mình á thì xin chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta càng yêu mến cha mẹ càng kính sợ chúa nhiều hơn đừng chạy xa khỏi tình yêu của chúa chúa nói là đừng nhớ lại sự đã qua cũng đừng nghĩ đến chuyện đời trước và cái chuyện xưa đó hội thánh đối xử tôi thế này thế kia người kia đối xử với tôi thế này thế nào cần phải quên những điều đó đi amen và này ta sắp làm một công việc mới nếu mà chúng ta cứ tập trung vào hoài cái công việc cũ á thì công việc việc mới chúng ta có đón nhận được không nếu chúng ta quá tập trung vào những cái sự mà không thua giành giật á tâm trí chúng ta có mở ra để tiếp nhận những điều mới không không nếu mà chúng ta cứ quá hơn thua hận thù trong trần gian này á thì thiên đàng có phù hợp với chúng ta không đó cho nên bao nhiêu người quyết định là tôi ở trần gian này tôi trả xong món nợ thù này rồi tôi đi địa ngục hay là quyết định quyết định là tha thứ để chúng ta ở thiên đàng đời đời có nhiều người nói với tôi như vậy sống á là tôi bỏ bụng mà chết là tôi mang theo làm dữ lắm nhưng mà xin chúa giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta hãy quên những gì cần phải quên tha thứ những gì chúng ta cần phải tha thứ và nhờ ơn chúa chúa giúp đỡ cho mỗi người trong chúng ta kính sợ ngài làm thế lời của ngài quên những gì Chúa muốn chúng ta cần phải quên và nhớ những gì chúng ta cần cần phải nhớ để Chúa nói là Chúa sắp sửa làm một việc mới cho chúng ta Amen. chúng ta nói người bên cạnh Chúa sắp sửa làm việc mới cho bạn và tôi Chúa sắp sửa làm việc mới cho bạn và tôi Esai 43 câu 18 19 Chúa nói vậy đừng nhớ là sự đã qua cũng đừng nghĩ với việc đời trước này ta sắp làm một việc mới việc này sẽ hiện ra ngay ấy là ta sắp vạch một con đường trong đồng vắng và khiến nước chảy trong nơi sa mạc Cảm ơn Chúa Cho nên chúng ta cần phải ôn lại những cái ơn phước Đức Chúa Trời ban cho mỗi người trong chúng ta à, Tôi kể cho quý vị à, nghe một cái câu chuyện để chúng ta tạo Chúa như thế này Một ngày kia thì có một à, con cái của Chúa cũng có mặt đây Rồi Người này rất là có lòng Rất là sẵn lòng Và muốn dâng một miếng đất cho Hồ Thánh Và để xây dựng một cái nơi nhóm lại Ồ chúng tôi nghe điều đó chúng tôi mừng lắm Chúng tôi hoan hô Và chúng tôi ủng hộ cái người đó thì sẵn lòng hoàn toàn nhưng mà người con rể chưa sẵn lòng chúng ta thấy nguy hiểm không chị em và không biết lý do sao mà chúng tôi đã làm giấy tờ làm quay mà cũng không được thậm chí chúng tôi đi cùng với người đó lên tứ xuống long an đến nhiều cách mà cũng không được nhiều lúc về tôi cũng thấy hơi bị thất vọng tại sao chúng con cầu nguyện quá chừng để làm giấy tờ mà tại sao không được nhưng mà sao rồi chúng tôi mới hiểu nếu mà lúc bây giờ mọi giấy tờ thủ tục ổn định đó thì chúng ta sẽ không có cái căn nhà này vì chúng tôi có bao nhiêu chúng tôi quyết định vì thấy cái lòng của người đó yêu mến Chúa quá chúng tôi quyết định dòng tất cả những gì chúng tôi có để đầu tư tại nơi đó để mà mà ủng hộ cái người đó để hầu việc ngài nhưng mà nếu mà chúng tôi đầu tư tất cả điều đó thì có cái căn này không anh chị em không có mà sau này chúng tôi nghĩ là nếu mà đầu tư xong tất cả mà người đó thì sẵn lòng mà con rể mà họ không sẵn lòng liệu họ thấy có được đến nó nhóm tự do hay là không cái đó là chuyện khác nữa wow cho nên chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương chúng ta Và Ngài biết được tất cả mỗi nỗi lòng của chúng ta Chúa đó là những kẻ khờ dại á Những kẻ kính sợ Ngài dù có khờ Đi trong đường lối của Ngài thì cũng không bao giờ bị làm lạc Tôi ngồi lại tôi nguyện tất cả những điều đó Tôi nói là Chúa ơi con xin đếm những ân phước này con cảm ơn Chúa đôi lúc Chúa không nhận lời cầu nguyện chỗ này cho con nhưng mà Chúa mở chỗ khác để ích lợi cho công việc của nhà ngài bây giờ con chỉ đếm là những ơn phước và nói con cảm tạ ơn Chúa Amen Amen Chúa chúng ta Đức Chúa Trời có sự tuyệt vời chúng ta đếm là những ơn phước của ngài thử anh chị em nghĩ đi trong cái mùa dịch tôi nói trong mùa dịch nha trong suốt 3 4 tháng chúng ta không làm việc mà Chúa có để cho tôi và anh chị em đói ngày nào không? Vâng. Có một số người nói như thế nào? Trong ngày dịch không những bị đói mà còn dư nữa Tôi làm gì lắm Có một số người nói tôi nhớ là trong mùa dịch không phải là ăn khổ Mà trong dịch Chúa còn cho ăn ngon nữa để cho các ngươi biết rằng ấy không phải là bởi sức của các ngươi không phải bởi khả năng của các ngươi nhưng mà bởi sự thành tín của đức chúa trời dành cho người hãy có người bên cạnh hãy biết ơn Chúa trong lĩnh vực này amen hãy biết ơn Chúa trong lĩnh vực này hãy biết ơn Chúa trong lĩnh vực này anh chị em ơi à, cho nên trong sách phục truyền luật là ký Chúa nói là các ngươi hãy nhớ là những cái ngày mà các ngươi ơi ta dẫn các ngươi đi trong đồng vắng đi bao nhiêu ngày quý vị đi 40 năm wow có một người một người nào ở đây 40 tuổi giờ tay tôi xem nào 40 tuổi không hai 40 tuổi à? hơn 40 tuổi à, à 45 tuổi ở ừ, ông chúa tôi tôi thì 50 rồi ông chúa 40 năm theo quý vị nghĩ 40 năm nó nhanh hay nó gọn anh chị lâu lắm 40 năm không phải là đơn giản đâu nha 40 năm dài thông thầu 40 năm người ta họ có đi làm gì không năm dân Israel đó không bao nhiêu người hai triệu người hai triệu người mình nghĩ đi hai triệu người mà 40 năm không cày không cấy không chạy xe ráp không đi làm việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi Ngài vẫn nuôi họ trong 40 năm đầy đủ lương thực lúc đó họ chưa có tiền bỏ ngân hàng đâu họ chưa có có gì uh, ờ, ờ, mô mua ví gì đó chưa có đâu nhưng mà họ cũng chưa có kho để họ trữ đâu đúng không chị em nhưng mà lý do tại sao mà Đức Chúa Trời vẫn nuôi họ trong 40 năm mà kinh thánh bảo rằng áo quần của họ thì không bị hư quý vị bao nhiêu người đã từng mặc cái áo 40 năm chỉ xem nào <laughs> ngày xưa cái thời kỳ như cô mỹ rồi có mấy người lớn lớn tuổi này mặc đồ à, rách gì vá như bây giờ xưa rồi mặc mấy nước thấy qua thời nó bỏ thay áo khác đúng không thì tình như ông ông lao tác xong cũng nói phụ nữ là một cái người cái gì đó thầm kín nó quyền bí khó hiểu lắm cái người ta hỏi là sao điển hình vợ tôi nè ông ông luật sư lao tác xong nó vậy á ba tủ quần áo ba tủ quần áo bự lắm nhưng mỗi lần đi tiệc gì đó là bực mình không có đồ nào mặc hết trơn ba tủ quần áo mà mỗi lần đi đám tiệc không có cái đồ nào mặc hết trơn á có một cái gì đó mà chúng ta sẽ thấy có một, có sự mâu thuẫn tại đây nhưng mà dân Israel họ đi trong đồng vắng 40 năm họ không có thợ mai họ không có thái tuấn họ không có việc tiếng, họ không có à, à, anh anh and em à, nhưng mà áo quần của họ cũng không bị hư mà trong khi 40 năm đó dài của họ dép của họ không đứt mà tôi không, không hiểu là cái loại dép nó nó tốt hơn như thế nào ngày hôm nay người ta nói là, nó là giày nai này giày adidas rồi là tốt nhưng mà trong thời kỳ nó chưa có hãng giày đó nhưng mà họ mang cái loại giày gì 40 năm mà không cũ không hư chúng ta thấy rằng đó có phải là sự thành tín và quyền năng của Chúa dành cho những kẻ mà Ngài lựa chọn không anh chị em? Bao nhiêu người trong chúng ta có mặt ở đây tin rằng Đức Chúa Trời đối xử tốt lành với Israel thuộc thể thì Ngài cũng đối xử tốt lành với dân Israel thuộc linh như như vậy. Bao nhiêu người tin vậy? Quý vị có biết rằng quý vị là dân Israel thuộc linh không? Chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta thành tâm nếu chúng ta đi theo tiếng gọi của Chúa nếu chúng ta làm theo lời của Ngài tôi tin chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ không để chúng ta đói trong 40 năm Ngài không để cho chúng ta áo không có áo quần mặc Ngài không để cho giày dép chúng ta bị hư cũ nhưng Ngài sẽ thánh hóa và Ngài làm để cho chúng ta kinh nghiệm sự chăm sóc kỳ diệu của Đức Chúa Trời hãy nhớ lại hãy nhớ lại có một uh, ngày à, cách đây mấy ngày thì chúng tôi đi đến đám tang ở trên uh, đồng nai và tôi chở uh, cô mỹ mỹ hiền và trang vào đây thì cô mỹ cũng nói như thế này con bây giờ con không so sánh con với ai cả con không so sánh con với người này người kia nhưng mà con so sánh giữa con trước đây với bây giờ như thế nào đó là sự so sánh khôn ngoan đó là sự so sánh khôn ngoan trước khi mình chưa được đầy dạy tới linh trước khi mình chưa yêu mến chúa mình là người thế nào và bây giờ mình là như thế nào chúng ta cần so sánh đó và hãy nói lời cảm ơn chúa amen không anh chị em cảm ơn chúa tôi đi tập thể dục có một ông chú ông trước đây là ông đã đại tá công an bây giờ ông mua cái nhà mà ba căn nhà liên tiếp mà, mà cái dãy nhà phía sau này nè ba căn nhà lầu lầu thì còn đẹp đó mà nhà của ông ở giữa và ông nói với tôi như thế này à, hai đứa bên cạnh đó, nó còn trẻ lắm nó có 30 tuổi mà nó mua nhà giống như tôi ừ, giống ông á và hai đứa nó đều mua xe hơi cả còn tôi 60 tuổi rồi mà tôi lại chưa có xe hơi ông phàn nè và ông cảm thấy rằng tôi nhìn mấy đứa nó tôi mắc cỡ tôi xấu hổ ngay là tôi có một người bạn cũng đi tập thể dục đứng bên và nói như thế này ông ơi trong cái dãy phố mà 276 sạc 29 này á chỉ trong này có bốn căn nhà đẹp nhất sang trọng nhất mà nhà của ông đang nằm ở giữa như vậy ông còn than phiền gì nữa ông à, cái điều tôi đang nói người mà chưa tin chúa đó nhà lầu họ cũng than phiền xe xấu hơn họ cũng than phiền thua người bên cạnh một chút cũng than phiền nhưng tôi cầu nguyện cho anh chị em đang có mặt mặt ở đây chúng ta sẽ nhờ chúa mà cảm ơn chúa chứ đừng có than phiền chúng ta lắc người vai người bên cạnh hãy cảm ơn chúa đừng có than phiền đừng có than phiền nhìn lên đó thì mình không bằng ai nhưng mà nhìn xuống á đúng không anh chị em thật sự phải thỏa lòng có người đang nằm trong bệnh viện họ muốn giống như quý vị vậy nè đúng không có người đang nằm dưới rầm cầu cũng giống như quý vị và tôi như thế này nè có được một chỗ ở có được một sức khỏe có được cái miệng à lưỡi chúng ta còn ném được thức ăn ngon đầu óc chúng ta còn minh mẫn miệng chúng ta còn nói được hãy nói lên cảm ơn chúa tôi khích lại dân sự của đức chúa trời trong hội thánh salon mở mắt ra tập một câu con cảm ơn chúa tập đi anh chị em chứ đừng có bỏ miệng câu đầu tiên làm bầm cái ngày ngày gì đây mở miệng ra cái là bà bà bà không lo cho tôi này ông đang lo kia anh chị em ơi mở mắt ra đừng có than phiền với con người mở mắt ra đừng có chú tâm đến con người mở mắt ra đừng có chú tâm đến năng đề mở mắt ra đừng có chú tâm với những cái nhu cầu vật chất nhưng mở mắt ra chúng ta cần chú tâm về chúa đã anh chị em có những người ngủ một giấc sáng nay không thức dậy nổi đúng không đúng không đi luôn đi mà đi đâu là quan trọng nữa kìa đi đâu à có chúa thì lên tỉnh đúng không không có chúa thì chúng giữa biểu đó cho nên cảm ơn chúa bây giờ mình có chúa rồi tôi khích lệ dân sự của đức chúa trời hãy tập thành nói lời cảm ơn chúa chúng ta cảm ơn chúa khi nào khi chúng ta biết đếm tất cả ơn lành chúa ban cho chúng ta đúng không anh chị em còn chúng ta không cảm ơn chúa khi nào khi chúng ta không đếm những ân phước mà đếm những tai họa đếm những sự thử thách thử nha một ngày nào đó quý vị gặp phải một nan đề quý vị ngồi quý vị nghĩ là những nan đề nghĩ là năng đề nghĩ là năng đề thì quý vị sẽ như thế nào mệt mỏi và nhả lòng nhưng mà khi gặp năng đề quý vị ngồi quý vị nghĩ là ồ lần trước mình cũng gặp năng đề giống như vậy hoặc năng đề lớn hơn nữa nhưng mình thành tâm mình cầu nguyện chúa đã giải quyết rồi năng đề trước chúa giải quyết được thì năng đề này là chuyện nhỏ amen, amen. hãy tích cực như vậy bao nhiêu người trong chúng ta đã từng làm gặp phải một năng đề kinh khiếp thì chúng ta nói như thế này chúa ơi con đã bị bất lực trong năng đề này rồi con mệt mỏi quá rồi con chán quá rồi chuyến này mà chúa cứu con cái là con tin chúa suốt đời con không bao giờ nghi ngờ chúa chúng ta đã từng tuyên bố như vậy nhưng mà quá quá thật như vậy khi mà thành tâm cầu nguyện như vậy chúa đã giải cứu một cách kỳ diệu trong đời đó sau mấy tháng sau gặp một năng đề nhỏ hơn lại quên mất tiêu mong rằng mỗi người trong chúng ta buổi sáng hôm nay hãy nhờ ơn Chúa mà nhớ những cái ơn lành phép lạ Chúa ban cho người trong chúng ta à, tôi à, đọc tiếp cho quý vị nghe ở trong uh, sách uh, à, phục truyền luật lệ ký đoạn 8 từ câu 6 trở đi hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi gìn giữ những điều răn của Ngài đi theo các đường lối Ngài vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ khiến ngươi vào xứ tốt tươi có nhiều khe suối nước sâu phun lên trong trũng và trên núi xứ đó có lúa mì lúa mạch dây nho cây vả cái rượu dầu olive và mật sứ đó ngươi sẽ ăn bánh đầy đủ chẳng thiếu món chi đá sứ đó đó là sắt và từ trong núi ngươi sẽ lấy đồng ra vậy ngươi sẽ được ăn no nê và ngợi khen Jehovah Đức Chúa Trời ngươi vì cớ sứ tốt tươi mà Ngài đã ban cho ngươi ngươi khá cẩn thận e quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi không gìn giữ những điều răn mặc lệnh và luật lệ của Ngài mà ngày nay ta đã truyền cho ngươi chăng lại sau khi ngươi đã ăn no nê các nhà tốt đặng ở thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên bạc vàng mọi tài sản mình dư dật rồi thì bây giờ lòng ngươi tự cao quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ tô tức là khỏi nhà nô lệ dân Israel mà khi mà Chúa kêu gọi họ có gì không anh chị em trước đó họ làm gì quý vị nhớ không nô lệ họ làm gì họ nhồi sình họ nhồi buồn họ làm gạch họ xây nhà cho ai xây nhà cho Pharaoh xây nhà cho người dân chúng tôi ở còn họ thì ở đâu ở ngoài đồng ở ngoài bụi rất là đau khổ họ làm họ có được lương không chị bị trói buộc đau khổ như vậy nhiều người trong chúng ta trước đây chưa tin Chúa chúng ta đã từng xây nhà cho người chúng tôi chúng ta đã từng buôn bán làm ăn để đóng tiền lờ tiền lãi tiền hụi chúng ta đã làm bao nhiêu tiền để dành đóng tiền cho bác sĩ đóng tiền cho bệnh viện mua thuốc và chúng ta làm bao nhiêu tiền để dành cho những thói hư tật tháo cờ bạc rượu chè trai gái say xỉn hư đốn chúng ta đã xây dựng những cuộc đời chúng ta bị trói buộc trong những lĩnh vực đó nhưng mà bởi lòng nhân từ của Chúa Chúa đã kêu gọi người Egypto Chúa đã làm 10 tai họa để cứu họ ra khỏi nơi đó Và sau đó Ngài nuôi họ trong 40 năm trong đồng vắng nói số xong rồi làm gì nữa đức chúa trời đưa họ vào trong xứ mà có bò chiên cây lựu cây vả uh, xứ mà có khe nước ô có đầy đủ tất cả mọi sự rồi ngươi có các nhà tươi tốt đặt ở có bầy chiên bầy bò có vàng có tô trai tới gái lúc bây giờ e rằng ngươi tự cao mà quên Jehovah Đức Chúa Trời và tôi mong rằng cái sứ điệp buổi sáng hôm nay để gửi đến một người nào đó khi lòng quý vị cảm thấy bắt đầu tự cao tự đại và có một dấu hiệu chuẩn bị quên Chúa thì nguyện xin Chúa dùng lời của Chúa buổi sáng nay đánh động vào lòng quý vị đừng bao giờ quên ơn của Chúa dành cho mọi người cho chúng ta như hồi nãy mở đề tôi đã nói là sao chúng ta biết ơn thì lại thêm ơn đúng không chị em người biết ơn là người càng được ơn người vô ơn là người bị, mất cả ơn đi nữa mà tôi chưa thấy một con người nào biết ơn Chúa mà Chúa để con người đã bị bế tắc bao giờ tôi dám nói điều đó anh chị em tôi chưa thấy con người nào biết ơn chúa sống đẹp lòng chúa một chúa để của người nó bước vào cái sự bế tắc bao giờ dẫu có gặp năng đề đi nữa có gặp thử thách đi nữa nhưng mà chúa cũng mở đường để cho ra khỏi được anh chị em ơi đức chúa trời nhiệm muốn mỗi người trong chúng ta đừng bao giờ quên ơn của chúa amen quên ơn của chúa là điều không tốt lành chúa muốn mỗi người trong chúng ta biết đến những cái điều phước hạnh chúng ta biết rằng là à, một trong những cái con người là người mẹ của Moses Moses sau đó ông đã trở thành một nhà lãnh đạo ông đã trở thành một người được sức dầu để mà giải cứu dân Israel ra khỏi xứ nô lệ Chúa dùng một Moses trong việc quyền năng làm 10 dấu kỳ phép lạ và dẫn dân Israel đi vượt qua đồng vắng 40 năm kỳ diệu như vậy nhưng mà trước khi có Moses chúng ta không thể nhắc đến một người mẹ Amen. Amen. Muốn có Moses thì không phải chỉ có một người mẹ mà có tới hai người mẹ đúng không chị em chúng ta biết rằng bây giờ dân Israel họ sinh sản thêm nhiều và họ phát triển quá trình đông bây giờ người chúng tôi sợ rằng dân sinh đông quá họ đứng lên họ phản lại cho nên mới tìm cách là gì bất cứ đứa trẻ nào từ 2 tuổi trở xuống làm gì giết hết giết hết giết hết nhưng mẹ môi xe là người sanh con mình ra bà có muốn nở lòng nào để thấy cho con mình chết không không nhưng mà bà đã quyết định bảo vệ con mình bằng cách là sao làm một cái cái rương để con mình vào thả xuống ngay chỗ mà công chúa pharaoh đang tắm trên dòng sông Ninh đó để rồi người công chúa đó vớt con mình về đuôi chúng ta biết mẹ của à, Moses tên gì không chị em à, ở trong à, suốt Ai Cập ký đoạn 6 câu 20 là bà tên là Jochebed à, Aram cưới Jochebed và bà sinh cho người hai con là Aaron và Môi-se là hai người nam á còn có một thêm người nữ là uh, uh, nữa rồi chúng ta biết rằng á là bà cái tên mà Jochebed á cái nguyên văn đó là Đức Chúa Trời vinh hiển Đức Chúa Trời vinh hiển để có một người mẹ để có một người con được tồn tại trở thành nhà lãnh đạo thì không, không thiếu một người mẹ đầy can đảm đầy hy sinh đã yêu thương con mình bảo vệ con mình giúp đỡ cho con mình và bằng mọi cách để bảo vệ cho con mà được sống được tồn tại và sau đó có một thêm người mẹ khác nữa đó là người mẹ là công chúa của pharaoh đã chăm sóc nuôi dưỡng và dạy dỗ môi xe ở trong hoàng cung bây giờ tôi và anh chị em có mặt ngày hôm nay thứ nhất về thiên liêng là đức chúa trời nhưng mà chúng ta không thể nào thiếu những người mẹ chăm sóc mọi người trong chúng ta tôi khích lệ như là thiên âm này đây nè cần phải biết ơn mẹ thiếu nhiều à, cho nên biết ơn bài thuyết bằng cách số kia ngồi không cần ngồi đó không cần đi nhà nói chuyện nữa đúng không à ờ, mời thiên ngang xuống kia con ok cảm ơn chúa ngồi gần mẹ con à, cảm ơn chúa à, cảm ơn chúa rồi à, chúa muốn thiên nga cần phải biết ơn mẹ duyên nữa đúng không mỹ tâm cần phải biết ơn mẹ hiền nữa à, và mỗi một người trong chúng ta tại đây cần phải biết ơn những người mẹ đã hy sinh đã chăm sóc đã bảo vệ đã nuôi nấng đã giúp đỡ cho mọi người trong chúng ta cho nên Môi-se đã được Chúa sử dụng vào một cách thiêng liêng thì không thể nào thiếu một người mẹ à, có một cái bài thơ của à, một người tên là Ngọc Quỳnh Bích viết như sau Chúa xem tất cả ý người cái gì tốt nhất Chúa thời ban cho trong ngày chớ có âu lo liệu toan mọi việc đắn đo ít gì ngài làm mọi vật li ti sẽ luôn hiểu được những gì ước mong đừng toan liệu quá phiền lòng dâng đời cho Chúa quan phòng giúp ta Amen mỗi một việc chúng ta cần biết ơn Chúa và biết ơn ba mẹ của mình thì Đức Chúa Trời sẽ dùng điều đó mà Ngài ban ơn lại cho mọi người trong chúng ta Amen. vì phần con là biết ơn những người ba mẹ chúng ta là con cái biết ơn Chúa nhưng mà phần đại tư khích lệ những người mẹ công khó của các bà mẹ bỏ ra trong Chúa không bao giờ vượt hỡi các bà mẹ các bà mẹ hy sinh cho con mình chăm sóc cho con mình nuôi nấng cho con mình tôi tin chắc rằng đức chúa trời sẽ không để cho quý vị thất vọng dù con của mình nó hiếu thảo nó lớn lên nó làm nó có tiền nó về nó đưa cho mẹ thì chúng ta hãy cảm ơn chúa còn nếu mà những đứa con mà nó chỉ biết cho nó thôi đồng lương của con là của con đừng bao giờ động tới à, nó chúng ta cũng cảm ơn chúa luôn đi cảm ơn chúa luôn đi bởi vì sao Chúa nói là phàm làm việc gì thì sao? Hãy hết lòng mà làm Như là làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta Amen. Amen Đến một lúc nào đó Chúng ta không còn cách để lo cho con mình Mà con mình nó tự lo được cho bản thân nó Điều đó cũng là mừng rồi Amen. Điều đó cũng là mừng rồi Và tôi à, dẫn cho các con tôi đi ăn Thì vợ tôi nói như thế này nè thấy mấy đứa kia nó thiếu máu rồi vô máu rồi bệnh vô bệnh viện tùm lum la cực quá thay vì vô bệnh viện dẫn vô vô máu thiếu máu thôi bây giờ cho nó ăn đủ máu ra rồi đúng không cái một số người đó ủa sao cô hiền hay cô cứ nấu ăn hoài vậy thì nấu cho nó ăn đủ máu <laughs> khỏi vô bệnh viện mình phải thơm đúng không <laughs> khỏe hơn ờ à, đúng rồi vô bệnh viện tối hơn nữa hả mà mệt hơn nữa cho nên xin chúa giúp đỡ cho những người mẹ tại đây biết rằng những gì con khó khăn bà mẹ đã chăm sóc con mình yêu thương con mình không phải là vô đạo anh chị em amen cái người mẹ tiếp theo tôi muốn nói đó là bà Anne bà Anne là một con người biết ơn Chúa bà vốn là một người son sẻ đúng không anh chị em không có con nhưng bà đã không bỏ cuộc bà đã đến với nhà thờ của Chúa bà đến với hội thánh bà cầu nguyện tha thiết cầu nguyện đến nỗi mà tuôn tràn dục lệ cầu nguyện đến nỗi mà ông um, à, Haley cũng đó đồ sai xỉn à, và và cảm ơn Chúa lời cầu nguyện của bà hết lòng Đức Chúa Trời đã nhậm lời và cho bà đã có một đứa con tên là Samuel nhưng mà khi mà đứa con Samuel được sinh ra lớn lên thay vì bà yêu quý và chiều chuộng bà, bà để lại cho riêng bà nhưng mà bà anh nên là bà một đời sống biết ơn mà đếm là những ơn mà nói nếu mà Chúa không giúp đỡ thì tôi có con Samuel không dạ. không nhưng mà Samuel là đứa con cầu con khẩn con của Chúa ban cho Chúa phú cho con con xin kính dân lại cho ngài và Đức Chúa Trời đã đẹp lòng Ngài đã nhận Samuel và Ngài đã sức vào trong Samuel trở thành một nhà tiên tri trở thành nhà lãnh đạo và trở thành người hầu của Chúa đầy ơn trong thời bây giờ sau đó Đức Chúa Trời không phụ lòng anh em Ngài thấy anh em như vậy Ngài cho anh em sinh thêm được 6 người con được anh chị Tuyệt vời Đức Chúa Trời chúng ta biết là người nào dám ban ra Dám dâng lên lại càng thêm ơn nữa chúng ta nói người bên cạnh dám tin dám dám càng thêm ơn lên nữa amen dám tin tin dám dám càng thêm ơn lên nữa nếu mà lúc bây giờ mà bà anh em phải sợ mất đó phải giữ lại một mình Samuel thì sao bà bận rộn với Samuel bà tập trung vào Samuel thì tôi e rằng cái nguồn phước nó bị ngưng tại nơi đó và không có những đứa con khác và như thế nào nữa e rằng Samuel trở thành gánh nặng cho bà luôn á nhiều người ngày hôm nay không có con mong có con có đứa con rồi không dám dâng lên cho chúa dẫn đến nhà thờ sợ nó bị nhiễm virus dẫn đến nhà thờ sợ thế này kia cứ giữ nhà và cuối cùng chưa cưng chiều con một các bạn chính đứa con nó trở thành năng đề trong gia đình của họ hỡi những người con một tôi cầu nguyện cho quý vị đức chúa trời có một đứa con một của ngài là chúa giêsu mà ngài cũng ban cho thế gian nữa còn tôi và anh chị em có con dám dâng lên cho chúa đi dâng lên cho chúa thì còn mà giữ lại thì mất nhiều người hậu chứng ngày hôm nay hậu chứng con một á năng đề kinh khích hội chứng con một chàng ơi nó mà nó là ông trừ con nó là chàng ơi rồi coi như là nó một con một cái lộn chọn nó bỏ đi bỏ đi cái rối lên cái rồi nó nó nó nó, nó làm sếp nó làm cha rồi nó, nó quay nó, làm cho cả nhà mất ăn mất ngủ ở đó nó, làm cho gia đình mất hạnh phúc mất vui mừng nhưng mà chúng ta hãy cầu nguyện hãy dâng lên cho Chúa đẩy nó đến nhà thờ nó học hỏi lời của Chúa nhiều lúc cha mẹ dạy không được mà lời Chúa dạy thì được anh chị em đúng không chị em yeah. Dạ. nên Samuel đã được dâng lên nhà thờ của Chúa Samuel sau đó Samuel thành công thì bà anh em cũng được phước nữa dạ. chúng ta nói người bên cạnh con bạn thành công thì bạn cũng được phước nữa hãy à, nói người bên cạnh con bạn thành công thì bạn cũng được phước ba được phước <laughs> cảm ơn Chúa câu tục lệ thể cũng như là câu tục linh thể anh chị em và câu chuyện à, nữa tôi muốn đọc cho anh chị em nghe trong Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu số 5 Timôthê thứ nhì đoạn 1 câu số 5 Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con là đức tin trước đã có trong Lois bà ngoại con và trong Ernest mẹ con ta tin chắc rằng đức tin ấy này đang sống trong con ba thế hệ ba thế hệ bà ngoại tin kính chúa dẫn đến một người mẹ tin kính chúa dẫn đến một người con tin bên chúa thế rất là trẻ rất là trẻ mà thế đã trở thành mục sư là mục sư sau khi mà follow truyền giảng tại episode mở ra được nhiều người tin Chúa lập tên hội thánh follow đi công tác chỗ khác follow với cử Timôthê là một sư trẻ ở đó mà chăm sóc về đàn chiên chúng ta thấy rằng một người bà ngoại tinh kính dẫn đến một người mẹ tinh kính dẫn đến một đứa con tinh kính từ trẻ Samuel đã à, Timothy đã trở thành mục sư rồi anh chị bao nhiêu người có mặt ở đây muốn con của mình trở thành hữu ích trong nhà của Chúa lắc vai người bên cạnh là tùy thuộc vào đức tin của bạn tùy thuộc vào đức tin của bạn tùy thuộc vào thái độ của bạn tùy chúng ta có tin vào điều này không tùy thuộc vào thái độ của chúng ta đức tin của chúng ta có nhiều người đi tới hội thánh hàng trăm điều tốt không chịu nhớ mà nhớ cái người bên cạnh kỳ cục cứ về kể cho con mình chèo, ta sáng ta điều thánh hết sức buồn cho con ở nhà là biến mà bấm máy tao ngồi gặm mẹ nó chán đời tới là thánh này kể toàn chuyện xấu của thánh cho cho cho cho cho gia đình mình nghe tôi hỏi anh chị em rằng rằng nếu mà người mẹ mà mà không kiểu đó đó không mà lâu qua chuyện xấu của thánh kìa con của mình nó muốn đi nhà thờ không nó không đi nhà thờ thì đi nhà thì nhà gì nhà tụ nó không đi nhà thờ thì đi nhà gì nó đi quán bar nó không đi nhà thờ thì đi cắt đá gà nó không đi nhà thờ thì nó đi cá độ đá banh nó không đi nhà thờ thì nó đi nhậu tôi nói chị em rằng hãy đưa con mình đến nhà thờ nếu không đưa nó đi đến nhà thờ không sớm thì muộn nó cũng đi đến những cái nhà mà tôi vừa nói đó đúng không chị em cho nên những người làm mẹ những người làm bà ngoại đi nhà thờ về không kể thì thôi mà hãy kể là kể những điều tốt của hội thánh có nhiều người đi về nhắc tới tên tôi mà thay vì nói những điều đó nó phong nó là nó ngô quá thì vì ba mẹ tôi xin tôi dạy tôi kệ tôi đúng không nó có gì thế nó kể chuyện hô của tôi hoài chi vậy rồi kể phóng phóng nói hoài à. trong nhà thờ làm như mình nó nói hoài à tôi không lòng sư bây giờ tôi không nói tôi nói gì vậy đúng không chứ làm bằng làm bằng cái tôi đố quý vị á ông chồng của người đó có đi nhóm không còn lâu họ không cho nên nhờ ơn chúa tôi khích lệ mỗi người trong chúng ta kinh thánh chúng nó làm chớ có một lời giữ nào ra tự miệng anh em nhưng khi đáng nói thì hãy nói một vài lời lời lành giúp ơn cho kẻ nghe đến là như vậy đúng không Con có chuyện trong nhà thờ con nít nó đụng chạm với nhau nó dành vào cái bánh hoặc cái đồ chơi cái chuyện nó chuyện con nít đừng có hùng hùng bá bá lên mà mà mà, mất lòng với nhau về chuyện con nít những người trưởng thành rồi á hãy trở thành người trưởng thành đi trưởng thành không lo trưởng thành trưởng thành quay lại trở thành nít trở lại chứ vậy có đúng không nếu để mình gọi mình là lớn mình xe với chị con nít rồi cãi lộn con nít vậy là trưởng thành chưa chưa là người trưởng thành cần phải bỏ những gì cần phải bỏ và nhớ những gì cần phải nhớ nói những gì cần phải nói và những gì không nói không cần phải nói amen anh chị em nên chính nên kinh thánh khích lệ mỗi người chúng ta là gì cần quên những gì cần phải quên nhớ những gì cần phải nhớ và đặc biệt là phải đến những phước hạnh của đức chúa trời quý vị thử nha ngày nào quý vị cảm thấy quý vị hơi yếu đuối quý vị tin đây nếu có viết thì ghi viết còn không thì lấy điện thoại bấm đây nguyên một năm này ân phước hoặc là kể từ ngày mình tin Chúa đến giờ ân phước gì quý vị cứ ghi ra một loạt đi làm cho đức tin quý vị vững vàng vô cùng Amen. làm cho đức tin quý vị vững vàng vô cùng biết bao nhiêu điều vừa rồi thứ sáu vừa rồi chúng tôi có một buổi cầu nguyện tại đây chúng tôi kể là những cái chuyện vừa rồi chúng tôi ờ, đi công việc uh, mươi người chúng tôi đi công việc ở nơi xa hoàn toàn 50 người chúng tôi bị bế tắc trong tài chính tôi phải nói là trong 50 người nó chỉ có một vài người đủ tài chính đi thôi vì chi tiêu một người tới 20 triệu mỗi người 20 triệu mà tới 50 người tôi nói chị em nào vốn chúng tôi là bế tắc hoàn toàn nhưng mà anh em Salom cực kỳ dễ thương cực kỳ dễ thương là dốc lòng cầu nguyện tiền chịu Chúa nói Chúa con thì con không có tiền nhưng con có ngài con thì không có nhưng ngài có tất cả quý vị có thể rằng sau khi cầu nguyện đi và trở về không thiếu một đồng chúng ta bổ tay ngợi khen ngài hãy vỗ tay người khen ngài vì đó là công việc của đức chúa trời amen anh các chị em hãy nhìn xem chúa và không những là đủ mà còn dư chú định để đi campuchia nữa kìa <laughs> chúng bị đi campuchia à, và tôi phát hiện được có người họ âm thầm vào chân ý mà nữa để công việc đó mình không dùng mình tức là mình dùng ở campuchia amen anh chị em cho nên đức chúa trời chúng ta là đất thành tín ngài làm những việc lớn hơn những gì chúng ta còn sinh hoạt thi tưởng anh chị em hãy nghĩ lại ngồi đếm là những ơn phước của Chúa đi hãy đếm là những ơn phước của Chúa đi Chúa làm vượt quá mọi sự anh chị em rồi. ờ, như ờ, hồi nãy Di Anh làm chứng trong mùa dịch mà làm gì xây được nhà cái đó là phép lạ đó nha trong mùa dịch mà tôi nhớ có một chị nào đó cũng xây được nhà nữa mua được nhà nữa đó chị Hạnh cảm ơn Chúa nhờ chị mua được nhà mà mời vợ chồng chúng tôi qua cùng về cho nhà mà nhờ đó mà quen được chị, chị Hiền cái từ từ nơi đó có một hội thánh giống là thờ phượng mình dạ. thấy đó phải là chương trình của Chúa không dạ. như vậy Chúa cho chúng ta một căn nhà cũng là mục đích của Chúa hãy nói người bên cạnh Chúa cho bạn một căn nhà là mục đích của Chúa amen Chúa cho bạn một căn nhà là mục đích của Chúa Chúa muốn dùng nơi đó để làm sáng danh được Chúa trời cảm ơn Chúa chúng ta còn nhớ không trong mùa dịch mà Chúa cũng là cho chúng ta xây được nhà thờ nữa Ồ, bao nhiêu người đã lên nhà thờ rồi à giơ tay gì vậy có bao nhiêu người chưa lên nhà thờ giơ tay chưa lên nhà thờ wow khủng quá cũng vô cùng vừa rồi phục sinh ha hai trăm mấy chục người ở trong nhà thờ và đã kinh nghiệm sự tuyệt vời từ Đức Chúa qua những điều đó nhắn nhủ cho chúng ta một lần đó là Đức Chúa Trời vẫn còn sống hãy nói người bên cạnh Đức Chúa Trời vẫn còn sống Amen Đức Chúa Trời vẫn vẫn còn làm phép lạ Đức Chúa Trời đang làm phép lạ đã làm phép lạ và Đức Chúa Trời tiếp tục làm phép lạ hãy đếm những ơn phước của Ngài thì quý vị chỉ được ngợi khen Chúa mà thôi nếu quý vị càng đếm ơn phước của Ngài thì quý vị giật mình thấy nào wow wow sau mùa dịch ai cũng dịch hết mắc dịch hết cảm của chúa sau mùa dịch chúng con được khỏe mạnh bình yên được chưa dịch để làm các thứ việc làm chúng con vẫn còn sống động và có thể làm được công việc của chúa wow ngạc nhiên chưa anh chị em chúa quá quyền năng hãy chỉ cho tôi một người biết ơn chúa biết đếm ơn phước của chúa tôi chỉ cho quý vị người đã đi từ phước hạnh này đến phước hạnh này hãy tiếp tục sống trong ơn phước của đức chúa trời cho nên chúa nói là các ngươi à, tôi đọc tiếp cho quý vị à, à, câu số 11 của đoạn 8 là chúng ta sẽ nghỉ chỗ này nha ngươi khá cẩn thận e quên gieo ba đức chúa trời ngươi không gìn giữ những điều răn bằng lệnh và luật lệ của ngài mà ngày nay ta truyền cho các ngươi chăng lại e sau khi ngươi đã được ăn no nê các nhà tốt đặt ở thấy bò chiên của mình thêm nhiều lên bạc vàng và mọi tài sản mình dư dật rồi thì bây giờ lòng ngươi từ cao mà quên Jehovah Đức Chúa Trời ngươi là đấng đã đem ngươi ra khỏi xứ Egypto tức là khỏi nhà nô lệ chăng ấy là ngài đã dẫn ngươi đi ngang qua đồng vắng mênh mông gớm ghiếc này đầy những rắn lửa bò cạp đất khô khăn chẳng có nước ngài khiến nước từ hồng đá rất cứng phun ra cho ngươi lại trong đồng vắng ngài ban cho ngươi ăn mana mà tổ phụ ngươi chưa hề biết để hạ ngươi xuống và thử ngươi hầu về sau làm ơn cho ngươi vậy há coi chừng chớ nói trong lòng rằng ấy là nhờ quyền năng nắng ta nhờ sức lực của tay ta mà đoạt được những sản nghiệp này quý ông anh chị em hãy nhớ lại gieo ba đức chúa trời ngươi vì ấy là ngài đã ban cho ngươi được sức lực đoạt được những sản nghiệp để làm trọn sự giao ước mà ngài đã thề cùng tổ phụ ngươi y như ngài đã làm ngày này ngài ban sức lực cho ngươi ngài giúp cho ngươi đạt được sản nghiệp bao nhiêu người trong chúng ta đã đây ý thức được rằng là những gì mình có được là nhờ Chúa giúp đỡ cho mình bao nhiêu người ý thức được thậm chí quý vị có được người vợ cũng do Chúa cho đó đúng không chị em quý vị có sức khỏe được ngày hôm nay cũng do Chúa cho đó còn nhà cửa tiền bạc vật chất ngày hôm nay khoa học tìm ra đủ thứ hết khoa học tự hào tự cao tự mãn tự đại nhưng tôi nói với em rằng trước khi khoa học tìm ra những điều đó là đức chúa trời đã dựng nên điều đó rồi ví dụ như có một mỏ vàng ẩn giấu rồi đó có người tìm nó được mỏ vàng có người xương hùng xương bá nó tao là vua tao là giàu nhất bây giờ tao có quyền tất cả nhưng mà không cần nhớ ơn của chúa nhưng mà nên nhớ là muốn có mỏ vàng là do chính đức chúa trời đã dựng nên rồi vì kinh thánh mà muôn vật bởi ngài làm nên không vật chỉ làm nên mà không bởi ngài ban đầu đức chúa trời dựng nên trời đất thì như vậy nguyên cái mỏ vàng nó không phải là do chúa dựng nên đâu anh chị em tôi nói anh chị em nếu mà biết ơn chúa đó một cái người mà Canada đã bị trong mùa dịch sau khi ông bị uh, nhiễm covid và ông bị thở oxy trong một đêm và ra sáng mai tính cái toa đưa cái toa ông ông cầm cái toa ông khóc như mưa ông khóc như mưa thì bác sĩ y tá hỏi ủa ông thấy cái toa nhiều tiền của ông khóc hả hay là tại sao vậy ông khóc như mưa và ông miếu máu ông nói như thế này nè không phải tôi thấy cái toa này nhiều tiền của tôi nhưng mà tôi thấy tiền tôi thở oxy bao nhiêu tiền thuốc bao nhiêu vậy tôi thấy được rằng là tôi chỉ thở oxy có một đêm mà tôi tốn bao nhiêu tiền này mà hồi nào tới giờ từ nhỏ đến lớn tôi thở không khí của đức chúa trời biết bao nhiêu tôi chưa hề cảm ơn ngài một lời muốn nhắn nhủ những người đang có mặt ở đây đừng nghĩ là mình giỏi mình vượt qua covid đừng có nghĩ đừng gọi là nhờ tôi xong cái này hoặc tôi tôi tôi, tôi, chích cái kia hoặc là tôi giỏi nọ tôi được tồn tại không hề đâu chị em có những người chích tới bốn mũi chết chết như chết đúng không chị em có người xong nhiều đi xong liên tục đó, xong rồi rồi rồi rồi chất dầu rồi rồi ngậm muốn khỏi là nữa chết cũng chết nhưng mà tôi và anh chị em còn tồn tại được là nhờ ơn thương sống, hãy biết ơn chúa anh chị em anh em đừng có nhìn xa xôi à, so sánh à, nhan sắc mình với hoa hậu này hoa hậu kia anh em buồn đừng có cần so sánh đó hãy cảm ơn chúa với nhan sắc mà được chúa trời ban cho chị em cũng đừng đem cái tài sản mình so sánh với Bill Gates hoặc so sánh với những nhà, nhà tỷ phú này kia những gì sức của mình mà đạt được như vậy đó là của Chúa cho rồi hãy biết ơn Chúa rồi anh chị em đúng không cho nên nếu mà chúng ta biết ơn Chúa là cỡ nào chúng ta cũng biết ơn Chúa được cả cảm ơn Chúa rồi cái nào câu số 19 nè nếu ngươi quên quen Ba Đức Chúa Trời ngươi mà đi theo các thần khác họ nhiều hơn nhiều thần lắm á hầu việc và quỳ lại trước thần ấy á thì ngày nay ta cáo quyết rằng các ngươi hẳn sẽ bị diệt mất các ngươi sẽ bị diệt mất như những dân tộc kia mà Jehovah Đức Chúa Trời diệt trước mặt các ngươi bởi vì không nghe theo tiếng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi. Nhưng mà nhân danh Chúa Giêsu tôi cầu nguyện cho những người đang nghe hôm nay, những người trong hội Thánh chúng ta không quên ơn Jehovah Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Chúng ta không quên ơn cha mẹ mà đã giúp đỡ cho mình. Chúng ta không quên ơn những người đã từng giúp đỡ cho chúng ta ta không quên ơn những người đã từng cầu thay và dạy đạo cho chúng ta dù tôi và anh chị có thành công cỡ nào đi nữa cũng nhớ được rằng con sống được là con nhờ ơn thương xót của Chúa con đạt được những điều này điều kia là bởi ơn của Ngài chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện nói Chúa ơi giúp đỡ cho con sống biết ơn Chúa và biết đếm tình phước hạnh của Ngài vì lý do đó lời của Chúa bảo chúng ta rằng hãy đếm những cái phước hạnh hãy đếm những ngày ân lành hãy đếm tất cả những điều Chúa ban cho mỗi người trong chúng ta oh hallelujah trong danh Giêsu hallelujah oh cả ngày hôm vần khen Chúa cứu Chúa tôi là Đức Chúa trời duy ngày đại năng cao cả ngoài hallelujah oh hallelujah chúng ta cùng đưa tay lên để hát bài thánh ca này trong sự mạnh mẽ và